ngày hôm nay có sao em buồn thứ anh chưa một lần hỏi ngày hôm nay sự khiến em buồn phiền nên anh cũng chẳng nói nhiều khi dừng dối em mấy lần khiến anh cho em bất cẩn anh chẳng cần điều gì xa xăm chỉ cần một người quan tâm là bước giữa năm đông những một mình chẳng có chung bước thật sự anh chẳng hiểu ý nghĩa của ai cho anh xin lỗi trước thật sự anh đang nghĩ mọi chuyện không như ý khiến em quan tâm ngay lúc này chẳng phải ai ngày hôm nay cứ sao em buồn thứ anh chưa một lần hỏi sợ rằng sẽ khiến em phiền lòng nên anh cũng chẳng nói nhiều khi giữa gió em mấy lần khiến anh cho em bất cần anh chẳng cần điều gì xa xăm chỉ cần mười quan tâm